đang uh, à, xin chào bạn hôm nay đang uh, à, xin giới thiệu bạn cần uh, à, Daiwa Tatula Đấy, dòng uh, 4 khúc và chiều dài uh, 2 m sáu độ cứng H Đấy. máy ngang các bạn nhé Đấy. Tatula 4 khúc thì uh, dòng này thu gọn là 57 cm Đấy. đang sẽ review qua đây à, đốt gốc Tantula đang đọc theo à, tiếng Anh Việt cho chuẩn đốt gốc tem của Daiwa hàng này chính hãng của Daiwa các bạn nhé gốc thứ hai từ gốc các bạn vỏ này khá đẹp cứng chắc các bạn vỏ nhẹ thu gọn là 57 cm bạn có thể à, mang à, bỏ cốp xe máy quá khá hợp lý đốt à, thứ hai đây các bạn nhé máy ngang chống vướng đây các bạn à, đầu alo chống vướng và cứng h Hải Đăng sẽ qua thông số của, của cần quen Acor cần à, Tatula chiều dài 2 lít 6 các bạn này trọng lượng 150g và tải mồi là 10 đến 30 à, gram tương đương là tải à, dây Đấy, 10 đến 30 à, lb thu gọn thì Hải Đăng cũng đã nói qua rồi các bạn này Đấy, 57 cm đường, à, đường đường kính đốt ngọn đấy là là 1.8 mm và 4 khúc đường kính gốc của nó là 13.4 mm Đấy, sản xuất theo X4H X4H với SV thì Hải Đăng đã Ờ, giải thích rõ trên ờ, có một bài viết giải thích rõ trên ờ, web của Hải Anh Đấy, các bạn muốn tìm hiểu thêm cái X45 thì các bạn vào trang web của đồ câu hải đăng.com các bạn có thể truy cập vào tìm vào bài viết là công nghệ sản xuất cần câu X45 của Daiwa thì các bạn tìm hiểu rất kỹ nó sẽ rõ kỹ hơn là đang đã viết một bài như thế để các bạn tham khảo đây là những cái tem cảnh báo Đấy. không à, nên câu dưới à, đường à, dưới gần đường điện và trời mưa thì các bạn nên chú không câu trời mưa sẽ đánh đang sẽ cân cái trọng lượng thực tế của cần cho bạn là bạn xem Đấy. cân thực tế trọng lượng xem mà nó có khớp với cái thông số mà cần nhà sản xuất họ đưa ra không Đấy, thông số của nó là 150g bạn đang cân ờ, thực tế bạn ờ, xem nhé khá là nhẹ cân này thì hãy đang 156g ờ, 56g mà có mấy cái tem mát này nên nó lên mấy gam thì không thành vấn đề nó lệch mấy gam thì ok sai số cho phép Đấy. rồi hải đang à, đã giới thiệu các bạn cần uh, câu uh, Daiwa Tatula của Daiwa Việt Nam uh, sản xuất Hải đang uh, Fishing chào hẹn gặp lại các bạn những sản phẩm tiếp theo của Hải đang Fishing